đây tôi sẽ giới thiệu à, cho chúng ta cách mà lấy lại mật khẩu nếu như quên à, đối với tài khoản à, Microsoft Teams cho giáo viên và sinh viên đầu tiên ta vào Teams Microsoft.com à, nhập vào tài khoản mà mình đã quên không. Bấm nút tiếp theo. Tôi đã quên mật khẩu. Chọn, lựa chọn là tôi đã quên mật khẩu. Nhập vào cái à, cái dãy số đã hiện à cái cái cái số hiện ở hình trên bấm nút tiếp theo ở ờ, đây sẽ nhắn tin vào ờ, tài khoản ờ, thẻ là số điện thoại đợi một chút sẽ có một cái dãy số gửi đến à, số điện thoại của bạn bạn mở lên và nhập vào cái dãy số này bấm nút tiếp theo nhập mật khẩu mới lưu ý cái mật khẩu mới này này là sẽ có chiều dài là 8 ký tự và gồm chữ thường chữ hoa và số bấm nút hoàn tất như vậy bạn đã đổi mật khẩu thay đổi lại à, mật khẩu trong trường hợp bạn quên thành công bây giờ ta sẽ đăng nhập thử với mật khẩu à, mới như vậy là đã ổn à, trân trọng cảm ơn à, cô và học sinh đã xem